kèm với ờ, nhiên liệu ờ, ép nha nào Ok bây giờ chúng ta sẽ đi ờ, đổi sâu rồi anh Vân cho anh em xem <clears throat> Đấy. 10 cái sâu nè 10 sâu uh, tương đương server này khoảng tầm sáu trăm rưỡi sáu trăm rưỡi nha nào anh Nghĩa Bình là sáu rưỡi này cho con xin nhận rồi. cứ một kim là 65 nghìn đó, đem tính lên à, ok thay đổi uh, sau khi khải ờ, mở cái túi nguyên liệu ra thì gồm có ba lô tấm áo nó chiếc mũ với lại đôi giày với lại chiếc quân chiến sĩ thì ờ, khải mua thêm một chiếc võng trường sơn ở điểm tống kim 50k điểm tống kim thì được 1.000 cái thì đủ nguyên liệu như này. rồi bây giờ khải mua thêm 1.000 cái uh, huy chương anh hùng đó 10 xu một cái khải mua 1.000 cái nữa rồi đó đủ bộ nguyên liệu rồi đâu giờ ép anh thử được gì đây ghép bộ quân sư anh dũng này rồi ngàn cái rồi let's go từ từ để gì à, cánh bình quốc tứ anh em ơi cho nó may mắn này mày, mong trước anh à, một số ạ mà cảm giác nó đuối quá ok nhận hãy à, đứng đây hưởng kén bình quốc tử mà hưởng kén bình quốc tử không vô tờ đó rồi đã có may mắn trên đầu let's go anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho video anh Even này à, đầu tư cho thiên nhẫn của Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Cái này thì Khải mua về Khải cũng đang giao cho thằng em nó cầm rồi nè. Để đi hoạt động loạn à, skin 120 phụ băng nha. Rồi, vui. Kiếm hết đồ, kiếm phi phong cái anh một cấp nào. Một đến tiềm năng cũng đến tiềm năng rồi tiền hán thì tinh mặt nạ nam y mến bot đó kiếm là bài bot đánh luôn nè mày một tinh hồng mấy không minh thật gọi gần năm 350 cái này mới có một cái ờ, tiềm năng này tiền thổ lộ <clears throat> thiên sơn à, cánh thiên binh thiên sơn về bán tiếp theo chiếm gì là ngọ hành ngoài ôi 500 cái rồi em ơi hai nhân tinh hồng hôm nay tinh hồng có giá này ơi hôm trước tinh hồng có năm sáu chục xu rồi tinh hồng này lên gần trăm rưỡi xu rồi gần 200 xu rồi ở một cấp này may mắn tiền hỗn lộ mình vô tử đồ thích ăn này mỗi cái một con boss này mày thì sự boss rất là hiếm này mày boss cực kỳ hiếm luôn ba chân tinh hồng đó có tinh hồng liền tinh hồng lên đồ liền thủy tinh pháo pháo tiềm năng hai pháo tiềm năng hai con bot ok còn 300 cái hơn nữa được hai triệu mấy cái bình quất tử qua bên thử này mà sẵn khả thống cơ thử ờ, lời hay lỗ nha còn cái điện hôm nay không biết còn cái điện hôm nay em ơi cho anh em xem thử nha đây một bình quất ủ hai ba bốn năm sáu sáu bình sáu bình mà tương đương uh, 60 xu một bình thì ba trăm sáu ba trăm sáu 360 xu nè đó. với 10 kiên còn thu được gì đây ba sáu không rồi tiếp theo um, hai con bot thằng bot này thì khoảng uh, ờ, 300 xu hai con là 600 600 rồi thu được ngang rồi đó à, thủy tinh 1 2 3 3 viên thủy tinh khoảng trăm xu thu được ngàn số 10 à, mấy cái miếng bánh này bỏ qua đi chặt chỗ này mà cái này không có bao nhiêu tiền nữa đó rồi viên biết là hám gì rồi mới có một ngàn hơn thôi rồi ok xác nhận này đã tính xong giao dịch tiếp ai khác này về chọc rương còn 310 cái nữa là có thử ra gì may mắn hơn anh em ơi tầm này thì khải nghi vinh chủ yếu khải tìm phi phần kỹ năng một cấp với lại một số đồ khải cần thiết nữa Rồi cái việc ờ, qua khỏi chặt rừng mấy dân binh thổ lộ tiền thổ lộ thì tầm này thì à, mua cây cận cát thì ba chục xu một bình đó. còn anh em vinh này thì khoảng tầm hai chục xu còn hai chục xu tôi được bao nhiêu bình nè bỏ thì bỏ 10 kim á anh lấy ấp cấp kinh nghiệm thôi chỉ là chủ yếu thôi nè còn mấy cái này thu thì hên xui nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 13 bình ba bình là khoảng 260 ờ, 260 xu đó, được ngàn ba rồi à, ờ, còn không bình này trăm xu rồi à, ờ, bình này trăm xu bao nhiêu tinh hồng là một viên là 150 xu là được 450 xu nữa 450 xu rồi thu được 1.700 rồi cái pháo này thì khoảng uh, ha, tầm này khoảng 300 xu một pháo nè mà thì chắc ăn xong khải cắn cho con này thôi chứ khải không bán đâu nè thì ờ, hai cái được 6 con xu cái 6 con xu thì được 2.300 ờ, rồi tương đối là mới thu được 2.300 thôi toàn nịt không rồi mới thu được 2.300 thôi rồi đồng ý ngay tính sau Rồi, 2003 tiếp tục khui này. Tiền thổ lộ tiếp. <clears throat> một cái này được 100 xu may mắn may mắn bất tử à, được thiên nhiên tinh hồng có tinh hồng là có tiền ô oh, một con bot nữa ngon ba con bot rồi anh em một viên tinh hồng nữa ngon hôm nay tinh hồng có giá lắm rồi nè, ăn khoảng tầm 10 viên tinh hồng thấy ngon ăn rồi là mới có được 5 viên rồi ừ. rồi ok còn một cái cuối cùng hãy qua giao dịch thêm thử là thu được nhiều nữa này rồi một cái mảnh này được 200 xu này 200 xu này để tôi giao dịch đi rồi giao dịch đâu cho nó giờ tính này cộng 200 xu này 20 xu nè ừ. cái này 300 nữa là 500 nè hai viên này 300 nữa là 800 nè 800 mới bình mua luôn 1 2 3 4 4 là cho 100 nữa là 900 này cái này là um, ừ, 3 nữa là 108 nữa là hơn ngàn này hơn ngàn cho cộng một ngàn uh, ngàn năm mươi đi rồi nên là 10 con này thừa này <coughs> Được 1050 Là thu được 3.400 rồi Ok Thu được 3.400 Bây giờ mở 50 túi kia thôi được như này Vấn đề là 50 cái túi xanh kìa nó mới ngon kìa năm tục túi xanh này nè khả năng tìm phi phong này khu cái cuối nè đây ui lỡ vào vi kiếp ấy xà xà có bạc kịp rồi em ơi <coughs> ngon ok là ba vị kiếp có ba kim này ngon lành cành đào liền đó gỡ gạt liền sáu nghìn tư sáu nghìn tư nè càng khôn hiện tại bây giờ là là nó đang ra bán với giá ba kim này đó thì mình uh, bán cho anh em trong ban hai kim thôi thì đơn giản mình tính giá nhẹ hai kim thôi hai kim cộng ba kim với hai kim nữa là được tám nghìn tư này cục sinh lực cục sinh lực thì uh, chắc lựa cho anh em mi <coughs> lực này uh, ờ, 200 xu nè 15 ngày 8.600 Phong kháng cả này Phong kháng cả này bán được 200 xu này Đó 8.800 Khui này một thẻ tiền giới này tiền giới này cho này một con boss này à, khoảng còn à, hai ba trăm xu 300 xu này con boss này 300 xu này 9.001 khui một con <laughs> người này cho free lên trong bang này, người free này, rồi ok phải chuyển sang ờ, một số đội nó khỏi chật chọi chỗ cái này à, Rồi Chuyển sang ờ, người này chặn chỗ đồ ừ. Thu sơ sơ đã 9.001 rồi anh em 9.001 rồi đấy Ngựa này đó là cho vàng này Boss này Khăn tất cả Thế chuyện giới sinh lực nào kháng tất cả càng khôn nó ba vi kiếp may mắn mới nhiều quá cá nhân được 500 xu cá nhân nè năm trăm rưỡi nè năm trăm xu à, khoảng năm trăm rưỡi thì cho 500 đi năm trăm rưỡi thì bán là khoảng 500 xu nữa thôi thì chín nghìn sáu không lỗ em ơi không lỗ nha em thôi chín nghìn sáu rồi con này nộp cho ban nè đó rồi bắt đầu là mở tiếp cái này hello hello này ừ, có vẻ ngon lành anh em ơi chưa hết thôi là có vẻ là vừa hòa vốn rồi đó chưa mở 50 túi này mà thấy hòa vốn rồi đấy rồi còn cái cục pháo hoa là đài lỡ này là 100 xu một pháo của này nè em 8 cá là được uh, à, 800 xu này đó rồi 10 kim 400 xu rồi ngon ăn rồi quá thôn bốc mà có chắc rồi tính xong còn đây 10 cá là 100 xu này đó rồi ok ngon ăn ngon ăn anh em ơi ra là vài kiếm thấy ngon ăn rồi Rồi 10.000 năm xu Rồi Giờ bắt đầu lời này Lời chỗ 49 cái màu xanh này anh em Lời chỗ 49 cái màu xanh này anh em Đây mới gọi là lời nè Có thử lời cái gì đây Cho anh em xem thử lời những cái thứ gì Đó Bỏ ra 10 kim thấy hoành tráng chưa Em thấy hoành tráng chưa Quá hoành tráng luôn Rồi, khối này, cái này mới quan trọng này. Lời này, Phi Phong. Phi Phong phi phong nên nên dục sâu phi phong chủ yếu chủ đạo anh Vinh lần này là tìm phi phong kỹ năng một cấp trong đường môn em ơi phi phong phi phong phi phong phi phong phi phong đâu phi phong đâu ủa nó cho gì đâu không vậy cho gì đâu không vậy bạn đang được 10 cái tổng kinh nghiệm không vậy phi phong phi phong ù không có phi phong luôn tinh hồng à được tinh hồng được 150 xu phi phong đâu Đúng, cái này phải qua nộp cái tốc bằng cái cho nó xuống cái rồi xong cảm giác nó không có đồ ta anh mười mấy cái rồi chưa có phi phong luôn phi phong đâu không có luôn phi phong phi phong ôi sợ quả kiến thiết là ba làm gì à, hôm nay nộp 200 cái rồi mai nộp tiếp mai nộp tiếp này thừa rồi đó, đó ốp hai cấp liền em gần trăm mười chín rồi đó đồ phi phong đâu ôi trời đây trời phi phong kháng cảm ơi đâu đầu thì kỹ năng đâu một nhìn đầu kỹ năng đâu kỹ năng đâu ức có đồ đau sáng kỹ năng anh em đang cần kỹ năng em ơi trời ơi kỹ năng đâu gần ra là gần ra rồi chứ mình ăn một lóc ba phát ba phi phong đúng không kỹ năng đâu không kỹ năng nữa lời luôn không kỹ năng đâu trời hết rồi còn có mấy cái nữa mà toàn thổ phù vô hạn 7 ngày cũng được kỹ năng đâu à không có kỹ năng luôn em ơi nhỏ quá được mỗi cái ờ, kháng cảnh 10 thôi kháng cảnh 10 này chắc ờ, đưa được môn băng tạm chứ làm gì giờ đồ không có phòng kiến đánh này mà anh vẫn chủ yếu thì phòng kiến đánh đó rồi to này cái này to này lời lời rồi đó nhưng mà vẫn rồi là không không kiến đánh đỡ đánh uh, cho đường môn em ơi nhỏ thiệt sự đâu nhỏ dữ Ủa? Rồi, ok chúng thì uh, thêm được hai cục tinh hồng này 300 xu này Cái tháng 100 xu nữa là 400 xu này. À, cái này 550 xu chứ 350 rưỡi 350 rưỡi phi không này khoảng tầm được uh, à, 700 xu Để cho khoảng kim này hai cái nến hai cái nến nó được trăm xu kim mốt rồi đựng kim mốt rồi cắn cho nó hai pháo luôn như này ôi pháo là cắn rồi hả à, tính là này pháo rồi hả à. kim mốt nữa đáp sáng này cho này rồi ok chung là tổng thu thêm một cái mốt nữa thì uh, cũng không lời gì lắm anh em ơi lời được ờ, hai uh, cấp kinh nghiệm với hiệu ứng 16 tỷ kinh nghiệm là được hai cấp kèm với uh, thu lại được 11 kim 11 kim uh, hơn thì uh, lời một kim nha anh em đó lời được vi phong nói chung là tổng chốc là lời được vi phong và hai cục tinh hồng còn lại những món kia thì còn tương đối ok rồi cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi đó sau khi đầu tư xong thì ạc này đang giữ 7 điểm kỹ năng ôi trời ơi con này 7 điểm kỹ đây thì chị cũng đỡ chơi thôi nhưng tầm này con này nó bùa cái thời gian phục hồi đó nó bùa thời gian phục hồi nè xong rồi lọn rồi rồi ok này thì uh, à, tanh vào tầm này tanh vào được rồi ra lên uh, phái bút vào trong phái thử lực tay nó bao nhiêu lực tay của này khá nhiều nếu có càng không lực tay chín cầm máy đó nè mình tay chín cái máy không ít đâu à. cho nó thêm uh, ờ, ít lực tay nữa cho nó đẹp rồi <coughs> rồi ok anh em và bây giờ thì gãi ờ, cảm ơn anh em nha đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào uh, chia sẻ like chia sẻ video uh, ủng hộ khải chơi anh em ơi ok bye bye mọi người cứ chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha bye bye